Ờ, hôm nay thì bọn mình à, chính xác là mình và thằng Lin này à, làm một gọi là nóng miền Bắc bây giờ ấy, thực sự là rất là nóng thì à, bảo là ăn mấy cái món nóng nướng như mấy vậy ngày trước độ nóng gì đâu thì nó cũng thế là cũng là nóng rồi thì à, không như nướng như lần trước nữa nếu mà nướng bây giờ thì thực sự mà nói các bạn là không thể nào ăn được thì hôm nay bọn mình sẽ hai bọn mình sẽ làm gọi là món hoa quả dầm à, thì nguyên liệu của chúng mình gồm có là hai sữa tươi đấy và một ít uh, roi và mận đây hoàn toàn mở ra các bạn xem đi đây và một ít dưa hấu thực sự hai thằng thì cũng không ăn được nhiều cho nên là bọn mình chỉ có thể làm từng ngày thôi chứ nhiều quá thì không ăn hết bỏ thì gọi phí nên là bọn mình chỉ thế này cả trong chua vào xoài và đây là một ít ờ, sữa ông thọ Ui. mình mua từ tuần trước để từ tuần này không biết nó có thiêu không đây là hai quả xoài đấy đây là một ít uh, ờ, chôm chôm đấy và nguyên liệu không thể có đó là một con dao và sau đây thì bọn mình bắt đầu sẽ gọt uh, ờ, à, ờ, vọt vỏ vọt vỏ xoài này xong để cắt ra xin phép các bạn răng thì rau thật củi rau kết luận đi ra còn hoa quả đây là ra công phu chết rồi thôi em thua nào anh thành hai con đồ long đào đảo đảo đây em mượn con đồ long đào là mày cầm con này ấy mày điên à Trời con này có một con dao trắng trắng mà tao mang một con mà con dao nữa bạn hòa mang cho tao nhìn thế cầm dao ra một toàn <laughs> chắc sẽ hấu luôn kìa xem rồi cứ hấu còn anh mà nó gì mày cười cái hồn gì <laughs> dùng muối chôm chôm NANI? NANI? お前はもう死んでいる。sữa ờ, bạn ông Toàn Cho cả sữa ông Thọ ờ. Cho, đá vào túi bóng nhá Cho cho đá vào đi Đứng Từ <laughs> đã đi cô rồi dạ bạn vâng thì hôm nay ờ, nhân tiện là ờ, giới thiệu với các bạn món ờ, à, hoa quả dầm thì mình cũng nhân tiện là giới thiệu các bạn cách đập đá của giới thanh liên làm sao phê nhất làm sao gọi là bay bổng nhất và đầu tiên là chúng ta sẽ cần một cái khăn mặt Đây, mà bạn Hoàng cầm bộ mình cái khăn mặt ừ. đấy okay. thì xong rồi bắt đầu mình mới lấy cái thùng đá này à, mình lấy những bạn ấy ra để mình cho đá vào đây Nha, bắt đầu à, mình bắt đầu đập đá đây. Thực các bạn ấy, thanh niên đấy mà không biết đập đá rất Vậy lùn dụng mẹ cả đá. rồi bạn. Tôi thấy em đá vỡ rồi đấy. Đấy, ừ, tôi biết mà. Thế là tôi sẽ dùng nội lực của mình. Bạn có đá không? Đúng vậy. Cho mình, mình thêm một số đá, đá về đây. Tôi biết mà, ngoài đá là bạn có làm được gì đâu ôi ôi thôi thôi rồi đủ chưa rồi này qua anh em thử đi thôi và sau đây thì đến công đoạn là quan trọng nhất đó là công đoạn là bú thì bây giờ là bọn mình sẽ bắt đầu là thưởng thức cái món à, hoa quả dầm này cái nhà long bức này thì thực sự mà nói thì cái này ấy nó cũng chính xác ấy cái món này thì các bạn à, nó cảm giác rất bình thường nhưng cái vui vẻ rất là quan trọng mọi người thôi. Ừ, nó nhưng cái quan trọng ấy là có một số anh em là ngồi biết ăn uống làm tí này thì nó vui còn thực sự mà nói thì cái này cũng chả là gì các bạn đi ra quán gọi hay gì đấy nữa thôi thế mình không muốn nói đâu thôi mời bạn toàn nói vậy vâng mời bạn thôi mời bạn thức nhá mình thì không khéo quá ăn nói mình uh, ờ, nói lắm mồm quá nên bạn ấy bảo mình lắm mồm mình đôi từ từ rồi Nani nani nani お前はもう死んでいる。 Mẹ ơi đi Khi bảo nó không ăn được đâu Ăn được lồn đấy Lúc làm ra ta biết để ăn được Nhìn thấy cái lồn nào Lo quá mời các bạn nhá